thuộc mây đường. Giá hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, lộ bảng thổ, ngày canh ngọ, tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc kim và ngày hôm nay là ngày hùng. về nạp âm, lộ bảng thổ, kỵ tuổi, giáp tý, bính tý, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày ngọ lộc hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất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 khai trương, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sau cầu giáo, xóm mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Và đặc biệt, ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày tam nương sát, 6, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, người tuổi Tý đang gặp cục diện ngũ hành ngọ Tý tương xung, là điềm báo có cạnh tranh, đấu đã có thể xảy ra trong vận trình hôm nay của bản mệnh. Công việc thường xuyên xảy ra trục trặc, bạn không thu về thành quả xứng đáng, còn bị bạn bè xa lánh vì lợi ích cá nhân mà trở mặt. Ngày thứ hai đầu tuần này, tâm trạng của những chú chuột khá bất ổn. Bạn thiếu kiềm chế, tính tình nóng nảy, thay đổi thất thường, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Có đôi khi bạn khá bốc đồng và làm theo ý thích của mình, không lắng nghe ý kiến của mọi người, cứ như vậy thì rất dễ dàng nhận lấy thất bại khi không có sự hậu thuẫn của người bên cạnh. Bao nhiêu khó khăn đổ dồn xuống đầu là vậy, mệnh chủ mong muốn về nhà để được nửa kia an ủi, hậu thuẫn. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Ngũ hành xung khắc, cảm giác lạc lõng trong gia đình của con giáp này càng ngày càng lớn. Các thành viên không hiểu ý nhau, không khí gia đình căng thẳng, rất khó chịu. Câu quyết cho các tuổi tý. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, đề phòng điểm báo có cạnh tranh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 ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần này, cục diện ngũ hành Sửu ngọ tương hại tác động có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Sửu chịu nhiều tổn thất, đương đầu với không ít khó khăn khi trong ngày này bản mệnh không đủ bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề. Ngày này, người tuổi Sửu dễ đánh mất sự tỉnh táo, bốc đồng làm theo ý thích của riêng mình mà thiếu suy xét trước sau, gây nên hậu quả to lớn, khó lòng có thể bù đắp được. Lại thêm thương quan ngáng trở, con giáp này khó đạt được thành công như mong đợi. Nếu không sớm thay đổi cách làm việc của mình, đặt nhiều tâm huyết và trách nhiệm vào công việc hơn thay vì cứ mãi tùy hứng, làm việc theo cảm xúc lên xuống thất thường. Hỏa sinh thổ, bù đắp cho những chú trâu một ngày nhân duyên tốt đẹp, mối quan hệ tình cảm tiến triển bình ổn. Gia đình và bạn bè là chỗ dựa vững vàng của con giáp này. Dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ trở về bên những người thân yêu là bạn sẽ cảm thấy như được nạp thêm năng lượng người thân cũng sẽ đưa ra lời khuyên hữu ích và phù hợp dành cho tuổi Sửu. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có thể chịu nhiều tổn thất, đương đầu với không ít khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, không đủ bình tĩnh để xem xét và giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, chớ nên bốc đồng làm theo ý thích của riêng mình mà thiếu suy xét trước sau. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ,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 Nhờ công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi, tìm được đối tác làm việc hợp ý, cùng nhau hợp tác lâu dài và đem lại lợi nhuận cho cả đôi bên. Lại thêm trong ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cũng là điểm nhấn trong vận trình. Thiên ấn xuất hiện, giúp đường công danh của những chú hổ phát triển vô cùng rạng rỡ. Bản mệnh được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp tán thưởng vì tinh thần cống hiến hết mình cho công việc, không ngại khó ngại khổ để giành được mục tiêu đã định. Mộc sinh hỏa, hỗ trợ tình yêu thăng hoa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia càng ngày càng thêm thắm thiết, có thể sẽ phát triển tới bước xa hơn. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình và có ý định phát triển tình cảm lâu dài với người ấy. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tài lộc dư giả, nhờ việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, tìm được đối tác làm việc hợp ý, cùng nhau hợp tác lâu dài. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 điềm báo một ngày không mấy thuận lợi đối với người tuổi mão. Ngày này có tiểu nhân lộ rõ, đối phương sẽ tìm mọi cách để phá hoại công việc của con giáp này, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn. Do đó, những chú mèo cần phải sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ phát sinh và tìm cách để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng để không ảnh hưởng đến công việc. Nếu có thể làm được điều đó, bạn sẽ giành được sự công nhận của cấp trên cũng như cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai. Trong ngày cũng có ngũ hành tương sinh, cho thấy đường tình duyên của mệnh chủ có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, chuyện tình cảm đôi lứa thăng hoa, mối quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên khăng khít. Những bạn còn độc thân có thể sẽ nhận được những tín hiệu đáng mừng khi người khác phái tỏ ý muốn kết thân và gây dựng mối quan hệ giữa hai người. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, điềm báo tiểu nhân tìm mọi cách để phá hoại công việc. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa,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 Trong vận trình ngày thứ hai đầu tuần này của người tuổi thìn, có tỷ kiên chiếu mệnh, nên những người làm lãnh đạo dễ bị cấp dưới đặt điều nói xấu. Người làm kinh doanh, nghệ thuật thì bị cạnh tranh gai gắt. Nay nên an phận thủ thường bởi bạn làm việc gì cũng khó. Trong ngày này, người tuổi thìn lại được ngũ hành hỏa sinh thổ giúp đỡ, nên có cơ hội gặp được quý nhân. Bạn bè và người thân nhiệt tình giúp đỡ, giúp cho bạn tự tin hơn vào bản thân mình và phát huy được hết sức những khả năng sẵn có trong tương lai. Được cái, con giáp này có nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Bạn đang có một công việc có thể nuôi sống bản thân mình, được mọi người giới thiệu cho vài mối làm ăn để kiếm thêm đồng ra đồng vào trong thời gian tới. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa. Dành một ít thời gian nghe những bản nhạc nhẹ, giúp thư giãn về tinh thần. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ. Đừng bao giờ sống trong mớ hỗn độn, những việc vụn vặt. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc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 đạt 5 sao. Con số may mắn là số 12, số 62. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cắt tường, màu vàng, xanh lá. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. Tử vi thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần cho biết về mặt công việc của người tuổi Tỵ được Tam hội tương trợ, nên công việc thuận lợi, không có rắc rối xảy ra trong ngày. Bạn có thể thoải mái khi công việc không quá áp lực. Bạn được mọi người yêu quý, giúp đỡ, dễ mà có thành tích tốt trong sự nghiệp ở thời gian tới. Cục diện hai hành hỏa tương hòa, nên người tuổi tỵ hãy nghe theo trái tim mình nhiều hơn nhé. Chỉ cần bạn bớt chút thời gian thăm hỏi người mà mình thầm thương trộm nhớ thì biết đâu vào một ngày gần đây họ sẽ trở thành một nửa đích thực của bạn. Vận tài lộc chịu ảnh hưởng từ thiên ấn, nên tuổi này có được sự khôn khéo, có đầu óc làm ăn, ham kiếm tiền nhưng không được hưởng thụ là bao nhiêu. Số vất vả, làm ra tiền nhưng không được tiêu nhiều, toàn phải để người thân trong nhà quản lý dùng. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đừng so đo tính toán, đừng lo nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ rất kỳ lạ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, đôi khi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 dù làm việc gì thì cũng cảm thấy áp lực, sống lương thiện nhưng vẫn bị đè nén, đồng nghiệp chơi xấu, nói xấu sau lưng. Hai hành hỏa tương hòa, ý chỉ rằng tuổi ngọ biết đủ sẽ có phúc khí. Người độc thân nên chọn người một cách từ từ, không được hấp tấp. Người đang yêu hãy về thăm gia đình đối phương để tạo bước đạt tiến tới cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai. May mắn là sự nỗ lực và cố gắng của bạn đang mang tới thành quả là tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thoải mái, Hôm nay nếu có tiêu hoang một chút cho bản thân và gia đình cũng không đáng ngại, chỉ cần không quá đà là ổn thôi. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, thức khuya khiến bạn trở nên tiêu cực hơn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, sức khỏe có phần giảm sút, nhất là về đường hô hấp. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, dậy sớm sẽ giúp bạn làm được nhiều việc hơn. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ,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 từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cắt tường, xanh lá, đen tuyền. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dần. Tử vi thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới, có lục hợp nâng đỡ rất nhiều trong vận trình hôm nay cho người tuổi mùi. Ngày này, người tuổi mùi được quý nhân dẫn dắt, tìm được cơ may thăng tiến trong con đường công danh, sự nghiệp. Nhân duyên tốt, bản mệnh giành được lòng tin của nhiều người, từ đó gây dựng cho mình nền tảng tốt, thành công ngay trong tầm tay. Chẳng những vậy, các thần này còn che chở đường tài lộc của những chú dê có nhiều khởi sắc. Bản mệnh nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy, lợi nhuận nhờ thế mà cũng tăng lên hơn so với bình thường. Chuyện tình cảm của tuổi mùi trong hôm nay cũng có nhiều tin mừng. Người độc thân nhờ những mối quan hệ trước đó mà được giới thiệu cho người phù hợp với mình bạn cũng quyết định mở lòng mình để đón nhận những điều tươi mới trong tương lai. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, tìm được cơ may thăng tiến trong con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, nhân duyên tốt, giành được lòng tin của nhiều người. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, gây dựng cho mình nền tảng tốt, thành công ngay trong tầm tay. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, gặp được đối tác đáng tin cậy,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 ban đầu bạn nghĩ chỉ làm cho vui nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Với người làm kinh doanh, buôn bán, thì hôm nay quả là ngày phát tài, phát lộc, khi khách hàng vào ra nô nước, đơn hàng tới tấp đến tay. Bản mệnh có một ngày vất vả, khi bán hàng không ngơi tay, nhưng được an ủi là lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, trong ngày cũng gặp hỏa kim xung khắc, lại gây ra những tác động xấu trong chuyện tình cảm của con giáp này. Mối quan hệ của hai bạn ngày càng căng thẳng, mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm. Khi mà cuộc sống bận rộn khiến cho hai người không còn nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc nhau, cũng như dỗ dành mỗi lần giận dỗi. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, đường tài lộc vượng phát đến không ngờ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh buôn bán có một ngày phát tài phát lộc,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 số 77. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, tỵ. Tử vi thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi ngày mới chỉ ra rằng cục diện ngũ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu tác động xấu, gây ra không ít khó khăn và áp lực đối với người tuổi Dậu có quá nhiều công việc được giao cùng một lúc thách thức không nhỏ khiến cho con giáp này nhiều khi chỉ muốn buông xuôi vì không biết phải làm thế nào để có thể vực dậy tinh thần bù lại ngay đầu tuần người tuổi dậu lại có được chính tài trợ lực tình hình tài chính của người này vẫn duy trì ở mức bình ổn thời điểm này bạn không có có bất kỳ nỗi lo tài chính nào tiền bạc dùng rỉnh tiêu xài không còn phải đắn đo quá nhiều ngũ hành xung khắc khiến mối quan hệ lứa đôi của con giáp này thiếu sự hài hòa dù có gặp vấn đề đau đầu trong công việc bạn cũng không nên chút muộn phiền lên đầu người ấy. Chú ý lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương đối phương kẻo khiến quan hệ dạn nứt, khó mà cứu vãn nổi. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, gặp không ít khó khăn và áp lực trong công việc. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, thách thức không nhỏ khiến tinh thần xa sút. Tử vi tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ, tình hình tài chính duy trì ở mức bình ổn,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 số 87. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, tỵ, sửu, thìn. Tử vi thứ hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Vận trình ngày thứ hai đầu tuần của người tuổi Tuất có được ngũ hành tam hợp, dần ngọ Tuất che chở, nên đường tình duyên của người tuổi Tuất có phần thuận lợi hơn mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến đáng mừng. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến hai bạn dù có gặp bất kỳ khúc mắc nào đi nữa cũng cùng nhau tháo gỡ để mọi thứ trở nên tốt đẹp. Lại thêm, ngày đầu tiên của tuần mới, người tuổi tuất cũng được thực thần chiếu mệnh, mang đến cho con giáp này tia hy vọng về đường tài lộc. Ngày này, bạn có được cơ hội tốt để kiếm tiền về tay. Nếu có thể, Hãy mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bắt đầu một lĩnh vực mới nhưng chắc chắn là bạn phải có sẵn hiểu biết cơ bản về lĩnh vực đó để tránh rủi ro nhé. Ngũ hành tương sinh đảm bảo cho người tuổi Tuất có nền tảng sức khỏe ổn định để bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không thể vì thế mà bỏ bê không chăm lo cho bản thân, bởi sức khỏe là vốn quý, mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, đường tình duyên có phần thuận lợi hơn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 ngày 13 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới cho thấy, dưới tác động tiêu cực của thiên quan chiếu mệnh, người tuổi hợi có điểm báo bị tiểu nhân hãm hại. Dù đã rất cố gắng để đạt được mục tiêu nhưng tới cuối cùng, bản mệnh bị kẻ xấu chen ngang, phá hoại thành quả, cướp đi công sức bấy lâu nay. Ngày này, họa thị phi công sở bùa vây, chẳng những khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối cần phải giải quyết, mà còn ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng làm việc của con giáp này hiệu suất làm việc vì thế giảm sút khá rõ, khó đảm bảo cả số lượng và chất lượng công việc. Thì hỏa bất dung, tình duyên không như ý, càng khiến cho bản mệnh tuổi hợi mệt mỏi và chán nản. Người ấy không biết thông cảm cho bản mệnh về những khó khăn trong công việc hiện tại, còn liên tục nghi ngờ, trách móc, hờn dỗi, tạo thêm áp lực khiến cho con giáp này đôi khi muốn buông bỏ mối quan hệ hiện tại. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, đề phòng điểm báo bị tiểu nhân hãm hại,